À, xin chào quý vị các bạn à, quan sát thị trường hôm nay thì à, các bạn đã thấy rằng là cổ phiếu ngành xây dựng giảm khá là mạnh vậy thị trường sẽ đi về đâu trong thời gian tới thì à, Dũng sẽ làm video ngắn để giúp cho các bạn à, tìm hiểu xem phân tích xem là xu hướng thị trường à, trong thời gian tới đặc biệt là à, trong tuần này mọi thứ nó diễn ra như nào ở ờ, trước khi chúng ta ờ, đặt ra câu hỏi là tại sao cổ phiếu ngành xây dựng vừa rồi ấy, nếu anh chị em để ý một chút thì phần lớn mọi người đang đưa ra những cái kịch bản đó là đầu tư công đang phát triển cái bản thân Dũng thì Dũng cũng có một cái niềm tin là khi mà đầu tư công mà bắt đầu gì ạ được uh, triển khai thì cái cổ phiếu ngành xây dựng là những cổ phiếu được hot và đặc biệt là cuối năm từ đây đến cuối năm thì các cổ phiếu ngành xây dựng là khá là hot trong thời gian tới à, tuy nhiên thì trong đầu tư chúng ta biết rằng là cái quan trọng nhất vẫn là thị trường chung vậy thị trường chung trong thời gian tới nó sẽ diễn ra như thế nào để chúng ta không phải mất nhiều thời gian thì Dũng sẽ dành à, rất là nhanh để phân tích cho chúng ta à, cái điều đầu tiên các bạn biết rằng là nếu về góc độ nào đó thì chúng ta biết rằng là một bài bạn đã đang phân tích là cái cổ cái giá của cái đồng uh, à, DX đang rằng co rất là mạnh tức là nó đang có thể có dấu hiệu đạt đỉnh ở đây nhưng thực tế cái cái mà để đạt đỉnh ở trong thời điểm này thì khả năng là chưa bởi vì chúng ta biết là trong tháng 11 và tháng 12 gì đó hay tháng 1 gì đó thì Fed lại tiếp tục tăng lãi suất và chúng ta biết là ngân bản thân là kinh tế Việt Nam có thể sang năm nó bắt đầu bước vào những cái giai đoạn suy thoái bởi kinh tế thế giới là suy thoái thì kinh tế Việt Nam nó cũng bị ảnh hưởng suy thoái cũng không thể có thể nó không bị suy thoái nhưng sẽ bị ảnh hưởng suy thoái tức là nó có thể bị chậm trở lại nên ở đây chúng ta thấy là việc mà thị trường nó cần phải có dòng dẫn dắt <coughs> phải có dòng dẫn dắt dòng dẫn dắt và nhóm cổ phiếu dẫn dắt để giúp chúng ta <coughs> ổn định được cái việc chúng ta đầu tư ở đâu ở đây chúng ta sẽ quay trở lại về cái chỉ số <coughs> VN Index VN30 đây là chỉ số rất đáng tin cậy cho việc đầu tư của chúng ta thì hôm nay chỉ số này tiếp tục gãy kênh có khoảng trống tạo ra hoảng loạn gãy kênh có khoảng trống tạo ra hoảng loạn thế thì ở đây chúng ta là khi mà cổ phiếu có khoảng trống tạo ra hoảng loạn thì theo các bạn là tích cực hay tiêu cực đấy đây chúng ta này đã có khoảng trống tạo ra hoảng loạn chúng ta nhớ này khi mà cái quả giai đoạn mà nó tạo ra khoảng trống tạo ra hoảng loạn là dạng này thì đây chính là giai đoạn tạo ra khoảng trống tạo ra hoảng loạn nhưng ở đây chúng ta thấy là chưa có dòng tiền tham gia vào chưa có dòng tiền lớn tham gia vào nên chưa đảm bảo cho cái việc là không biết thị trường có tạo đáy ở đây không như ở đây chúng ta là có những khoảng trống tạo cái sự hoảng loạn khá lớn ở đây đấy là cái điều đầu tiên các bạn thấy hay là chúng ta nhìn thấy chỉ số vn index ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là nó mới có dấu hiệu là dấu hiệu gì ạ dấu hiệu ở đây là dấu hiệu về gãy tức là dấu hiệu của cái gì à pin đúng không dấu hiệu của gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này vậy bao nhiêu bạn thấy là cái việc mà cổ phiếu mà dung đã lên một cái kịch bản kịch bản là kịch bản ở đây là kịch bản có thể là tích cực thứ hai tức là sau khi bị gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này các bạn nhớ không ạ gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này thì có thể ngày mai nó tiếp tục gãy và nếu thị trường có thể tạo đáy ngắn hạn à, xin lỗi tạo đáy ngắn hạn đây chúng ta gọi là bao nhiêu bạn nhìn thấy là cái quá trình gãy kênh như này chúng ta đã có thể biết được trước rồi ạ à? biết được trước rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ chúng ta thấy là kinh tế không phải là bây giờ tăng lãi suất hay là một cái yếu tố gì nó mới gãy cây mà đây là chúng ta gì ạ đây là chúng ta nhìn thấy vậy khi mà cái cái đồng này mà tăng thì người ta rút tiền ra thế thôi đúng không thế bây giờ chúng ta thấy là bây giờ có lúc này là anh chị em thấy là bây giờ rút tiền ra để đi du lịch khắp thế giới thì bây giờ rất là rẻ bởi vì bây giờ cứ đồng USD lên tăng lên thì có phải là cứ lấy tiền đô đi tiêu tiền nước ngoài rẻ không ạ lấy tiền đô để mang đi tiêu các đồng tiền khác rất là rẻ thế thì khi mà chúng ta thấy là rõ ràng mà cái quá trình nó gãy toàn bộ kênh này thì không biết là ngày mai ngày kia như nào nhưng cơ bản là chúng ta thấy là thường thì nó sẽ có quá trình rũ bỏ toàn bộ có thể gãy cái vùng kênh dưới này trước khi lên đây hôm trước thì bản thân là chúng ta đã rũ đã có một phần đây chúng ta là nếu anh chị em nào để ý thì uh, mình đã làm một cái gì ạ cái kịch bản trước đó rồi đây là kịch bản trước đó rồi thế thì bây giờ kịch bản này nếu bây giờ chúng ta thấy rằng là cái kịch bản này trong trường hợp ngày mai mà nó lại gãy với khối lượng lớn giảm mạnh thì sao nếu ngày mai mà nó gãy khối lượng lớn và giảm mạnh thì điều diễn ra nếu ngày mai khối lượng lớn giảm mạnh điều diễn ra giảm rất mạnh gãy toàn bộ cái kênh như này thì cái xu hướng của Việt Nam sẽ là xu hướng giải giảm trong dài hạn các bạn nhá trong trường hợp kịch bản là nó là suy thoái giảm trong dài hạn luôn nên nếu chúng ta không nắm rõ và chúng ta mua ở trong cái đoạn này này thì chúng ta sẽ thấy là nó có rủi ro nhất định với chúng ta khả năng rất định của chúng ta nhưng tuy nhiên mình chúng ta đang tìm là những cái kịch bản nào để chúng ta tham gia thị trường tại vì có sẽ có nhiều bạn thì Dũng thấy rằng là các bạn thì vẫn khuyến nghị mua và trung bình giá hoặc là có cái có một số thì bạn bảo là thị trường này vẫn là uptrend thế thì tôi đang lao trend thì bảo uptrend thì không hiểu tại sao chúng ta vẫn cứ nói là uptrend thì đấy là cái và chúng ta thấy là mọi người thì vẫn có nhiều người nói là uptrend thì đấy là không hiểu tại sao chúng ta lại cứ nói uptrend nó đang rơi nó đang gì ạ giảm sâu như này thậm chí bị gãy đáy này gãy cái vùng hỗ trợ này thì cái việc ngày mai giả sử trong ngày mai đầu phiên giảm mạnh cuối phiên thì chúng ta gọi là phiên này phiên gì ạ nếu ngày mai tăng mạnh vào cuối tăng mạnh một là tăng mạnh hoặc là giảm mạnh đầu phiên cuối phiên ta thì đây chúng ta là phiên đỡ cung đầu tiên hay ở trong vết A chúng ta gọi là gì ạ là gì ạ hãy liên hệ với gì ạ đó là gì ạ đó là cái phiên pin tức là khi mà thị trường nó gãy tất cả cái gì ạ tất cả cái vùng hỗ trợ này sau đó nó kéo lên thì chúng ta gọi là quá trình rũ bỏ đầu tiên gọi là tiên pinh kéo lên kéo lên các bạn nha kéo lên sau khi kéo lên rũ bỏ ngày mai thì chúng ta pin nhưng chúng ta sẽ không bao giờ mua ở phiên pin này các bạn nhé không bao giờ mua ở cái quá trình này nhưng nếu xuất hiện phiên pin này thì các bạn sẽ biết rằng là nó sẽ có đợt rũ bỏ lần hai rũ bỏ lần hai chúng ta gọi là test lại có thể tạo ra hai đáy nếu cái đáy thứ hai mà bị bán tháo cái đáy thứ hai mà bị bán tháo tức là tiếp tục bán mạnh hơn thì có thể nó sẽ cũng vướng vào một chu kỳ giảm dài hạn còn nếu cái đáy hai này mà không bị bán tháo chúng ta gọi là test lại thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là hồi trong ngắn hạn các bạn hiểu không Đó là cái hồi ngắn hạn thế nên để đảm bảo cho cái việc mà cái khả năng nhé Dũng đang tính là cái khả năng thôi còn thực tế như nào Dũng không biết bởi vì cái xác suất ở thời điểm này thì không ai có thể dự đoán được cả và đồng ý không ạ cái xác suất ở điều này không ai có thể dự đoán vì ngày mai cái lãi suất nó tăng nó ở bên nước Mỹ cơ mà nước Mỹ mà cái tỷ giá nó là do nước Mỹ nó nó tăng mà nước Mỹ mà nó nó tăng nó có phải là do Việt Nam đâu nên cái việc tiền nước ngoài nó rút ra khỏi Việt Nam nhưng rõ ràng là cái việc mà một vài bạn có hỏi là đồng DXY là gì nó là cái cái sức mạnh của đồng đô la nếu cái đồng đô la tiếp tục tăng chứng tỏ là nước Mỹ nó đang cần hút tiền về nó đang cần hút tiền về hút tiền đầu tư nước ngoài về nó vì kinh tế nó đang gọi suy thoái nên nó cần phải hút tiền về khi kinh tế đang suy thoái nó cần hút tiền về thì rõ ràng là gì ạ người ta đang đầu tư vào những tài sản rủi ro như chứng khoán bất động sản ở Việt Nam người ta rút ra và người ta sẽ không đầu tư Việt Nam nữa nên ở đây các bạn sẽ gì ạ thấy cái việc mà rõ ràng là chính sách kinh tế vĩ mô của chúng ta hiện tại là khá là ok đó là gì ạ họ sẽ bây giờ Việt Nam chúng ta chúng ta hiểu đơn giản là Việt Nam không thể nào bán ngoại tệ ra được nữa tại vì ngoại tệ thì bây giờ bán nữa thì nó ảnh hưởng đến gì ạ dự trữ ngoại hối vậy bị bán nữa nó dự trữ ngoại hối thì bây giờ người ta phải làm gì ạ người ta cần phải bơ tăng lãi suất thôi người ta phải tăng lãi suất thôi bắt buộc người ta phải tăng lãi suất nhưng có một cái nghịch lý thì không biết các bạn các bạn thấy điều này nếu các bạn thấy thì comment nhá tại vì chúng ta comment bao nhiêu bạn thấy bắt đầu tâm lý nhà đầu tư thấy bắt đầu sợ hãi lo lắng rồi comment số 1 ạ tức là lúc này bắt đầu tâm lý nhà đầu tư mới hôm trước thì đã có là gì ạ là là là liên quan đến à, rất nhiều các công ty chứng khoán vẫn là lạc quan thì bao nhiêu anh chị em là thấy bắt đầu công ty chứng khoán bắt đầu bi quan rồi comment số 1 ạ nếu nếu tựa cái này là các bạn thấy nhá còn Dũng thì không biết gì cả các bạn nếu còn bạn không không thấy comment số 2 tại vì Dũng đang test cái nỗi sợ tâm lý nhà đầu tư ạ đấy test nỗi sợ tâm lý nhà bao anh chị em thấy là các công ty chứng khoán nó nhận định để thị trường tiếp tục đi xuống và suy thoái rất là nặng rồi comment số 2 nếu mà anh chị em thấy là tiếp tục thấy là suy thoái tức là nặng rồi lạm phát này toàn bộ cái thông tin xấu bắt đầu dồn dập bắt đầu đăng ra trong thời gian tới và đăng thời gian vừa qua thì comment số 2 đấy comment số 2 nào comment số 2 ba anh chị em thấy bắt đầu nhà đầu tư bắt đầu cảm giác là bi quan bi quan tại vì lần này nó bị gãy gãy xuyên thủng cái đáy trước lần này nó gãy xuyên thủng đáy trước một số thì bây giờ chúng ta thấy là ngành xây dựng là ngành được gì ạ à? được kỳ vọng nhất thì bây giờ nó bị xuyên nó bị gãy vậy nếu những cái tín hiệu như vậy là điều kiện cần điều kiện cần của cái gì ạ điều kiện cần của cái gì ạ bạn nào đã học của Dũng rồi các bạn còn comment ạ điều kiện cần của cái gì ạ khi mà cái sự chán nản bao trùm tất cả các nhà đầu tư sợ hãi lo lắng chửi bới bán tháo có khoảng trống ở đáy thì đó là điều kiện cần để thị trường có thể tạo đáy đây là điều kiện cần thôi điều kiện cần thôi ạ tại vì thị trường tạo đáy không bao giờ tâm lý nhà đầu tư tích cực cả Đấy, trong cái khóa học xu hướng dòng tiền nếu các bạn nào đã từng học thì nó có cái điều kiện này đúng không ạ tức là khi mà tâm lý nhà đầu tư tích cực thì không bao giờ thị trường tạo đáy nhưng khi mà tâm lý nhà đầu tư tiêu cực thì lúc này thị trường bắt đầu có thể tạo đáy có thể nhé còn tạo đáy hay không chúng ta chưa biết đây là điều kiện cần thì bây giờ khi điều kiện đủ ở đây này này chúng ta nhớ là các chuyên gia bắt đầu họ nói nói có ai thấy là các chuyên gia nói là tiêu cực comment số 3 đấy tất cả các chuyên gia nhá phần lớn các chuyên gia nói đang là rất là tiêu cực nhiều chuyên gia số đông chuyên gia nói tiêu cực comment số 3 còn số đông mà vẫn nói tích cực thì vẫn là chưa phải chưa phải là đánh nào nếu bây giờ chúng ta đang Dũng là không biết là đâu Dũng đang khảo sát chúng ta thôi đang khảo sát đấy chị em ạ tại vì Dũng thì thường là mình sẽ dựa vào cái này để mình biết dựa vào cái tâm lý cái bi quan sợ hãi để biết thị trường khi nào đẩy đấy đây là một trong những phần rất quan trọng phải nhìn được cái tâm lý bi quan nhất của nhà đầu tư phải biết được cái điều này à một số hô bắt đáy nhưng nếu mà trong trường hợp thị trường nó tạo ra khoảng trống tạo ra khoảng trống và chúng ta xem thông tin chứng khoán tất cả những thông tin trên diễn đàn đúng không tất cả các thông tin trên diễn đàn nó đang ở đâu ạ thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện là gì ạ nếu nó có điều kiện này thì ngày mai nó cần phải gì ạ có một cái phiên pin là nó sẽ bị gãy mà người ta tạo ra bán tháo sau đó nó hồi nó hồi sau đó nó test lại nó kiểm tra lại kiểm tra lại trước khi chúng ta thấy rằng là nó hổ đấy là cái điều đầu tiên trong cái à, chỉ số vn index tại vì cái chỉ số này thì các bạn đã bao nhiêu bạn đã thấy rằng Dũng đã lên lên kịch bản này trước đây rồi comment số 3 à, số số 6 đi nếu các bạn đã thấy là kịch bản này đã đã lên kịch bản rất là lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới được nó đã lên từ, từ trước từ đây rồi từ đây rồi mà nó bây giờ nó mới xuất hiện còn cái kịch bản này bây chúng ta còn mỗi hai kịch bản nữa kịch bản tiếp theo là gãy khối lượng lớn bây chúng ta gọi là gãy khối lượng lớn nha gãy khối lượng lớn không biết bạn nghĩ nào như gãy để khối lượng lớn giảm sâu dưới này thì kịch bản này theo dũng thì ít nha theo dũng thì ít dỡ gãy mà giảm sâu khối lượng lớn thì khả năng là ít đấy theo quan điểm cá nhân thôi còn nó nó diễn ra thì chúng ta phải chấp nhận thôi chứ bây giờ không thể đoán được ngày mai hay ngày kia nó nó gãy nhưng như nào nó giảm gần như bán tháo bán tháo nhỉ còn cái việc mà VN30 ở đây chúng ta gọi là VN30 VN30 thì nó vẫn đang gãy đây nó gãy và hôm nay nó nếu về góc độ biên độ đây nó gãy này cũng gãy rất mạnh nhưng chúng ta thấy là buổi cuối buổi xa buổi buổi buổi cuối là năm sao cuối giờ hôm nay làm sao cuối giờ nó bán tháo đúng không cuối giờ bán tháo gãy cuối giờ bán tháo tức là khi mà nó gãy đây là những khoảng trống nhé các bạn nhá đây là những khoảng trống đây là những khoảng trống khi mà cái tạo ra khoảng trống này nó tạo ra sự hoảng loạn đấy nên cuối giờ bán tháo thì chúng ta chưa thể nói rõ những cái phiên thường là cuối giờ bán tháo thông thường nhé cuối giờ bán tháo thì ngày mai nó hồi các bạn nhé còn hồi nó tặng như nào chưa biết như cuối giờ bán tháo thế nên nếu có căn cứ nào để biết rằng là khả năng mà khả năng và nó bây giờ tất cả các ngân hàng thì họ gì ạ họ tăng lãi suất thì ngân hàng rất là xấu nhưng bây giờ tăng lãi suất rồi thì ngân hàng xem nó nó có xấu hay không xấu ạ nào bây giờ tăng lãi suất rồi vậy khi mà tăng lãi suất thì chúng ta thấy là cái cái điều này là điều gì ạ nếu tăng lãi suất rồi thì chúng ta thấy là cổ phiếu Techcombank nếu tiểu phiếu Techcombank như thế này thì chúng ta thấy là cái khả năng bán tháo ở vùng này cao các bạn bán tháo hay hồi ạ đây là có khoảng trống này khả năng khoảng trống này và thứ hai là chúng ta thấy là nó chưa có bán tháo thị trường xấu và chưa có đây bán tháo thì đây khả năng là gì ạ nó có khả năng đấy nó có nhịp hồi chúng ta thấy có thể việc công banh hôm qua chúng ta thấy là bắt đầu nó giảm mạnh không có sự bán tháo thì đây chúng ta thấy là nó có khả năng nhịp hồi chúng ta có thể nhìn một vài cổ phiếu khác như VNDB để xem là vậy nó giảm mạnh giảm mạnh rất là lớn khối lượng lớn ta đỡ nhưng nó không có sự bán tháo nên cái khả năng có nhịp hồi khả năng vậy và hôm nay chúng ta thấy là một loạt các cổ phiếu ngành xây dựng trong đó có VCG mấy hôm trước nó lên này nó đã có trên này nó đã có gì ạ nó có những tín hiệu có thể mua bán như hôm nay nó sàn nó sàn thì nó rũ toàn bộ các nhà đầu tư ở đây nếu cái quá trình sàn này mà tới đây nó hồi ngay nhá sàn xong nó hồi ngay thì cổ phiếu này rất khỏe đó nhá nếu nó sàn ngay và nó hồi ngay thì cổ phiếu rất khỏe đấy tiếp theo là những cái cổ phiếu như là MMIX chẳng hạn thế đây không phải M đây là cổ phiếu MI thì nếu cổ phiếu này nó vượt đỉnh này tiền lớn thật lớn này thì đây hôm nay là cái quá trình rút bỏ rút bỏ thì chúng ta đã nhìn thấy là nếu bây giờ anh chị em nào học của Dũng rồi nếu quá trình này rút bỏ xong nó hồi thì gọi là mô hình gì ạ nếu quá trình này lên này vượt qua đỉnh này mà nó rũ bỏ gãy gãy xong nó hồi thì mẫu hình gì ạ nó chính là mẫu hình DRS là mẫu hình đi lên rũ bỏ và nó hồi thì mẫu hình này nó rất là khỏe mẫu hình sau này nó rất khỏe nhưng quan trọng là ngày mai nó hồi hay không đấy chúng ta phải đợi xem là nó đi lên nó rũ tất cả nhà tư yếu phía ở đây và hôm nay nó rũ bỏ nó rũ xong nó hồi xong thì đây là cổ phiếu khỏe nên mấy hôm trước là cái nhà đầu tư thấy là thông tin tốt mọi người mua vào đúng không thông tin tốt mọi người mua vào sau đó nó rũ cho thì hôm nay bị thua lỗ rất nặng còn uh, cổ phiếu HAG thì mình đã vẽ xong chưa anh em thấy là cổ phiếu HAG nếu nó phải như thế này thì nó mới thành công đúng không ai đã nhìn thấy là cổ phiếu HAG mình đã vẽ xong rồi ạ à? HAG thì nó đi lên nó lỏng lẻo như này thì nó làm sao lên được phía trên nó là cản rất lớn phía trên là cản lớn nên cái việc mà đòi mong rằng HAG tăng không có đâu ạ không có chuyện đâu ạ đúng không nên cái câu chuyện ở đây đó là gì ạ nếu một cái cổ phiếu mà chúng ta bây giờ chúng ta mua ở đây xong về thua lỗ đúng không mua ở đây xong về thua lỗ nhưng khi mà cái quá trình này nó quay trở lại mà nó tích lũy ở đây thì lúc này mới là lúc mua thì đấy là cái chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta mua sai điểm thì có thể chúng ta phải trả giá mua sai điểm tức là cái không phải lúc nào chúng ta mua không phải lúc nào chúng ta mua phải đợi đến khi nào cổ phiếu rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư yếu vía trước khi lên nên cái cổ phiếu mà các bạn nhìn thấy đây đều Dũng đều phân tích để các bạn thấy rõ rằng thế thì bây giờ Dũng sẽ nói một cái cổ phiếu mà hôm trước tôi có nói rằng Dũng mua 20 phần trăm đây là cổ phiếu này giả sử đây cổ phiếu này mình mua mình có giả sử ví dụ như là mình mua có một tỷ chẳng đấy thì mình mua ở đây 200 triệu thế trong trường hợp giả sử mình mua cao nhất đi thì theo các bạn là nếu cổ phiếu lỗ hai phần trăm thì sao hai phần trăm thì sao thì chúng ta 10 phần trăm thì cổ phiếu cứ lỗ hai phần trăm nữa nên cái việc mà chúng ta giải ngân ở những vùng này này là chúng ta cần phải giải, ngân có tính chủ động có tính chủ động chứ không phải là nên dù nó xấu nhất nhé nó giảm xấu thì những cái việc này chúng ta đang vẽ kịch bản nó kêu gì rất là điều chỉnh kiểu gì nó cũng điều chỉnh còn điều chỉnh có thể thị trường giảm nó điều chỉnh mạnh hơn này kiểu gì điều chỉnh còn HAG thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian nếu nó như này nó sẽ tích lũy này. À, cho các bạn biết là một cái cổ phiếu ngày xưa nó cũng dạng như này để chúng ta có thể thấy là nó sẽ nó rơi như này đây nó cổ phiếu này nó nó cũng rơi như này đây đấy các bạn thấy không nó đi lên nó lỏng như này nó rơi và nó rơi tiếp đây nó rơi tiếp này. rơi xuyên rồi sau đó chúng ta mua lại anh chị em hiểu chưa nếu anh chị em hiểu comment cái tức là nó không bao giờ đi ngay được và nó phải rơi và chúng ta sẽ là những người mua phía sau đó là cách thức nên bạn mua ở đây đến đây bạn lỗ nhưng bạn mua ở đây bạn thành công thế nên nếu mà nó không có điểm mua này chúng ta không mua không có điểm mua này chúng ta không mua chúng ta sẽ không mua ở đây chúng ta sẽ không mua ở đây thì câu chuyện ở HAG chúng ta cũng tương tự như vậy HAG thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ không mua ở đây tại vì các bạn thấy Dũng chỉ có chia sẻ là HAG để quan tâm đúng không ạ một vài bạn mà phím hàng như có phải là HAG để quan tâm không quan tâm thôi còn để mua được chúng ta còn rất nhiều thời gian thế NT2 thì hôm qua thì sao NT2 thì hôm qua nếu anh chị em biết thì là, là biết là gì ạ à? NT2 NT2 biết làm sao một cổ phiếu nó dao động lớn như này là phải bán rồi cổ phiếu này là cổ phiếu rất là lởm rồi bao nhiêu bạn biết là cổ phiếu này là cổ phiếu lởm phải bán ngay rồi lởm luôn khi nó có điểm mua duy nhất ở đây và đến đây là phân phối rồi còn cái vùng này nó không tái tích lũy mà nó dao động lớn hôm trước nếu các bạn để ý một chút rồi Dũng có một kịch bản nếu cái quãng quá trình này tái tích lũy tức là tích lũy ở đây thì lúc này tăng chúng ta sẽ mua lúc này tăng thì chúng ta sẽ mua còn bây giờ nó đang dao động lớn như này nó lởm rồi thì chúng ta cần phải gì ạ thoát sớm chứ để cho thị trường nó bản nó rũ cho chúng ta bị thua lỗ phải bán ép thì rõ ràng là lỗi chúng ta rồi lỗi chúng ta rồi nó lỏng lẻo như vậy nó biến động như vậy thì chúng ta phải bán bán ra chứ tại sao chúng ta lại giữ cái này nói đi nói lại rồi đúng không ạ bạn nào đã bao nhiêu bạn biết là nó nói là nó sẽ gãy kiểu gì nó chỉ gãy thế thì vấn đề là chúng ta mua vào là chúng ta thua thôi thế bây giờ chúng ta sẽ nói về gì ạ về cái tổng quan về cái thị trường như này thì các bạn thấy là nếu chúng ta nhìn với cái chỉ số VN30 thì hiện tại nó đang gãy sâu hơn những khoảng trống này nó gãy sâu hơn sâu hơn và chúng ta thấy là nếu quan điểm ở đây thì chúng ta nhìn vào cái mà chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu vốn hóa lớn đang có vấn đề đấy có vụ nhiều luôn đề đây là chỉ quan sát thôi khi nào mua thì các bạn biết có đã đạt được điều kiện mua đâu bạn hiểu như vậy để chúng ta đầu tư chúng ta không bao giờ mua trước mua trước cũng thua lỗ mua sau cũng thua lỗ và mua đúng điểm thì bây giờ dòng tiền lớn nó đang rút ra khỏi VN30 nên các cổ phiếu blue chip nó đang bị ảnh hưởng và khi các cổ phiếu blue chip nó đang ảnh hưởng thì tại sao chúng ta lại gì ạ tập trung mua blue chip làm gì nên nước ngoài đang rút ra thì mình thì à, lại đi đầu tư để trung bình giá xuống với những cổ phiếu bảo trong VN30 là chúng ta đấy là cái cách mà chúng ta đang tư duy vấn đề bởi vì dòng tiền nước ngoài bán nhưng tuy nhiên thì hôm nay chúng ta thấy là nó có cái quá trình bán cuối phiên cuối phiên thì cái việc mà gì ạ chúng ta có thể trong một hai phiên tới chúng ta sẽ xem kỹ hơn bởi vì cái điều đầu tiên không biết các bạn nghĩ nào nhưng nó đã có những khoảng trống như này những khoảng trống này là những khoảng trống chúng ta gọi là những khoảng trống kiệt sức tạo ra và những khoảng trống này mục đích để làm gì ạ theo bạn biết những khoảng trống này mục đích làm gì ạ nó tạo ra cái sự hoảng loạn ép nhà đầu tư phải bán còn cổ phiếu này nếu trong trường hợp một vài hôm nữa nó có hồi viên index hồi bằng pin ở đây thì chúng ta cũng phải cần phải là nó vẫn test vẫn phải test yeah. vẫn phải test trước khi chúng ta biết nó rằng như nào đấy thế thì hoang mang nghề đầu tư thì chúng ta phải có quy trình có chiến lược phải hiểu rõ cổ phiếu vận động như nào mới mới đầu tư chứ còn bây giờ không biết cái gì mà cứ chỉ nghe thông tin trên thị trường mà chúng ta hoang mang là chết rồi đúng không thế thì cái cái khoảng trống là cái khoảng trống nó làm cho nhà đầu tư sợ hãi và cần phải ép người ta đuôi bán ra tất cả những cái đợt mà hoảng loạn thì đều nó có khoảng trống hết khoảng trống để khiến cho nhà đầu tư không có niềm tin vào thị trường và đấy lý do tại sao giai đoạn đầu Dũng có chia sẻ anh chị em là nếu thị trường nó có cái sự hoảng loạn có sự phân tích đánh giá của các công ty chứng khoán đều tiêu cực thì nếu có may nó mới tạo đáy được còn công ty chứng khoán mà vẫn lạc quan thì tận đáy chưa bao giờ là đáy Thế bây giờ thị trường nó đang rung lắc như này thì chúng ta mua cổ phiếu nào thì về các bạn hãy gì ạ? Đứng ngoài. Thời điểm này anh chị em nên đứng ngoài. Đứng ngoài. Đứng ngoài là tốt nhất thực ra thì trong thời gian rất lâu rồi mình có tham gia thị trường đâu rất lâu rồi nên các bạn mua vào thì các bạn được một vài ly và like một số các bạn đầu tư vào vào đầu tư đợt vừa rồi như đợt này là mất hết được một vài đồng như đợt này là mất hết đấy được vài đồng mới hết nên ở đây chúng ta thấy là thời điểm này thì nếu về góc độ nào đó thì một vài cổ phiếu như là bán mạnh như này BMI như này thì chúng ta hãy đợi nếu có kịch bản này xảy ra lúc này chúng ta mới mua đây kịch bản khi phải kịch bản hồi tại vì nó rũ xong nó hồi phải hồi bây giờ giống như là quả bóng tennis đó, nó gãy xong nó phải hồi Đấy, còn những cổ phiếu như dòng chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là nó cũng không tạo ra bán tháo đợt này nó chưa tạo bán tháo nhưng về cơ bản thì cái cụ những cổ phiếu này đi lên gần như không thể thế thì ờ, nếu mà các bạn nhìn thấy ở đây thì nếu trong trường hợp mà nhóm ảnh hồi phục giả sử như này chúng ta thấy là ngân hàng nó đã gì ạ đây là những cổ phiếu ngành ngân hàng Đấy, cái này chúng ta sẽ phân tích sau nhé để xem một lần nó test lại nữa thì chúng ta thấy là một số các cổ phiếu ngân hàng trong đợt này thì chúng ta thấy là nó đã đưa thông tin rất là đưa thông tin rất xấu với nhóm nhóm ngành ngân hàng nếu mà thông tin xấu mà nó gì ạ thông tin rất xấu mà bắt đầu nó không giảm mạnh nữa thì có thể nó sẽ hổ nhưng đây chúng ta gọi là hồi ngắn rồi còn bây giờ nói về các dòng chứng khoán này dòng thứ khác thì thực tế là thời điểm này Dũng chỉ chia sẻ các bạn đến đâu chia sẻ đến đó thôi thì trong hôm nay thị trường bán tháo và hiện tại nó chưa có gì cả pin có chỉ có thông tin tích cực như là cái thông tin tiêu cực nó là thông tin tích cực tiêu cực là thị trường mà mọi người đang gì ạ đang hoảng loạn sợ hãi tất cả cái điều này thì nó là thông tin tiêu cực nhưng tiêu cực thì nếu mà đáy mà nó xảy ra thì đấy là thông tin tích cực của đáy đáy bao giờ cũng phải tạo ra sự sợ hãi hoảng loạn còn nếu đáy mà mọi người vẫn chưa sợ hãi chưa hoảng loạn thì không vào đáy tức là nó phải có một cái tâm lý ở một các trạng thái là hoang mang sợ hãi đấy là đáy còn điều thứ hai là anh chị em hiểu được đơn giản đó là gì ạ là chúng ta cần phải có những cái đợt tạo đáy phải có bùng nổ theo đà thì các bạn cứ theo dõi sát cái chia sẻ của Dũng và Dũng sẽ phân tích cho các bạn để các bạn có thể mua cổ phiếu nếu thị trường tạo đáy các bạn nếu thị trường tạo đáy thì các bạn có thể sẽ biết cách để nhận diện thị trường đáy còn đến bây giờ thì tịch và một vài cổ phiếu nó có hồi đôi chút thì lúc này chứ không phải là gì ạ nếu các bạn có mua thì nó hồi nó lên tí thì các bạn cũng tốt nhất là đừng có gì ạ có có manh động đây cổ phiếu nó lên nó hồi tí không manh động lúc này không nên manh động không nên phân tích đánh giá lúc này bởi vì mọi thứ nó vẫn chưa ok đấy nó chưa có cái gì cả đấy thế thì tất cả cái điều này là cái điều chúng ta cần thêm thời gian còn sau khi nó có thể hồi nhưng về cơ bản thị trường nó sẽ chưa còn lâu nó mới gì à, quay trở lại được cái dạng hoàng kim nó có thể mất năm 2023 sẽ sideways rất là dài nên lúc này là chúng ta chiến lược là chiến lược đi theo cái phân khúc dòng tiền và phân khúc dòng tiền như nào thì tùy vào giai đoạn thị trường cũng sẽ phân tích cho, các bạn biết để bạn nắm rõ được chẳng hạn như là một số bạn thì có nói là thị trường giảm cổ phiếu không giảm thì thực tế là gì ạ hôm nay thị trường giảm có nhiều cổ phiếu không giảm nhưng không phải cứ cổ phiếu không giảm là nó tốt mà cái quan trọng là gì ạ chúng ta cần phải hiểu rõ là cổ phiếu đang được tích lũy hay phân phối thì hôm nay nhiều cổ phiếu bị rũ mạnh thì cái rũ mạnh đấy nó có thể tiêu cực như này có thể rất tiêu cực những cái rũ mạnh này nó có thể tích cực nếu nó hổ tại vì cái cái kịch bản này bản thân bản thân là mình đã chia sẻ rồi nó sẽ rũ còn bây giờ rũ mạnh quá đó đây là cái dụ rũ mạnh quá đây là rũ mạnh quá rồi còn nếu mà nó rũ tiếp tục gãy thì không xa thì nó khác nhưng đây đây là cái quá trình nó lên này nó rũ nó tỉnh nó rũ và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nó trong thời gian tới để biết chi tiết nó rõ ràng hơn thì đến đây là Dũng muốn chia sẻ các bạn ngắn để các bạn có thể nắm rõ được xem là tới đây thị trường nó tiếp tục như nào còn bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là uh, những cái chính sách chính sách kinh tế vĩ mô của thế giới bắt đầu nó có nhiều chính sách gọi là chúng ta gọi là chiến tranh tiền tệ thì nó có thể tác động một phần đến thị trường Việt Nam còn uh, những cái cổ phiếu như NT2 nó hỏng hỏng lâu rồi chỉ có bạn không biết thôi bạn nào mà học DVD thì biết ngay là nó học rồi còn giá dầu đang hồi phục thì nó không lên được đâu cổ phiếu giá dầu nó không lên được ngay bây giờ còn lâu nó mới lên được nhá cổ phiếu ngành dầu khí còn lâu mới lên được nên các bạn không kỳ vọng lúc này Nha, cổ phiếu ngành dầu khí còn rất lâu nó mới lên được tại vì đang có vấn đề thì sẽ có thời gian Dũng sẽ phân tích kỹ uh, những cái cổ phiếu nhóm ngành nào trong thời gian tới thì uh, mong được gì ạ sự ủng hộ của phi các bạn nên bây giờ xem thì chúng ta nếu xem cái cổ phiếu ngành dầu khí thì dù là các bạn xem cổ phiếu PVD hay là PVS hay là tất cả loại P thì mọi thứ nó đều đang xấu nha mọi thứ đang xấu nên một cổ phiếu xấu trong ngành thì tất cả cổ phiếu là xấu hay là cái cổ phiếu như là cổ phiếu KB thì bạn có bảo một KHB KHB làm gì có điểm mua làm gì có điểm mua đó KHB khi nó lên làm gì có điểm mua đâu ạ à? cái thứ hai lên là gặp cái cản này bạn mua là bạn gặp vấn đề ngay đấy hoặc là gas làm gì có điểm mua đâu chả có điểm mua gì làm gì có điểm mua chúng ta mua là chúng ta gặp vấn đề đấy nên là chúng ta thấy nó bao giờ trước khi nó nó tạo đáy nó phải có khoảng trống đấy, trước khi thị trường tạo đáy đây là điều kiện cần thôi còn bây giờ không phải là điều kiện đủ đây cần cần trước khi tạo, tạo đáy nó phải rơi đây đây cũng đã tạo ra khoảng trống này. đây trước khi tạo đáy nó rơi nó có những nó rơi kiểu đây những khoảng đây là khoảng trống này nhỏ nó tạo ra những cái đợt giảm rất mạnh trước khi tạo đáy đây là những cái đợt ừ. đấy, nó rơi rơi rất mạnh có thể đây những khoảng trống nó rơi thì đấy là cái mà chúng ta cần phân tích thêm bây giờ cái nhóm bất động sản công nghiệp hay là bất động sản gì đó chăng nữa thì bây giờ thiên thi điểm này khi mà Dũng phân tích thì nó đang chưa có gì này khách quan đúng không nào chưa có gì nhá chưa có gì nên các bạn lưu ý nhá lưu ý hãy theo dõi tiếp tục tiếp tục như video của Dũng trong thời gian tới Dũng sẽ phân tích cho các bạn để các bạn nắm rõ được Ok xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các anh chị em vào những video tiếp theo